<clears throat> chào các bạn hôm nay thì rẻ không khuyến mãi sẽ thử bếp dành riêng cho thị trường nội địa <clears throat> nội địa nhập bếp có hiệu là Rinnai KGM 660C đây là nội thất bên trong của bếp đây thì giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp đây là ngoại thất của bếp đây đây là bếp nướng này, có mâm và vỉ nướng bằng inox ưu điểm của bếp ga Nhật á, so với bếp ga Việt Nam thì bếp ga Nhật á, nó sẽ có rất nhiều ưu điểm thứ nhất <clears throat> bếp được xuất xứ từ Nhật nên sử dụng rất là bền thứ hai là bếp ga Nhật á, nó có cảm biến phá ga tự động và cảm biến phá ga khi nước cạn nồi cho nên các bạn sử dụng rất là an toàn đây là cảm biến à, chạm đáy nồi đây và đây là cảm biến à, phá ra tự động khi mà gió thổi làm tắt lửa hay nước tràn làm tắt, <clears throat> tắt lửa thì chỉ sau 5 đến 7 giây thôi cảm biến này sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại cho nên sử dụng rất là an toàn thứ ba thì à, bếp ga Nhật á, rất là tiết kiệm ga thực tế gia đình tôi có bốn người ngày nấu ăn hai buổi một bình ga giá khoảng ba trăm ba thì tôi sử dụng được khoảng hai tháng rưỡi thì trung bình mỗi tháng á, tôi chỉ tốn khoảng hai <clears throat> khoảng một trăm năm mươi ngàn tiền ga thôi cho nên rất là tiết kiệm thì tính năng đầu tiên á tôi cũng sẽ thử là phá ra khi gió hỏi làm tắt lửa tôi sẽ mở ờ, hai bếp nấu nè và một bếp nướng bếp nướng thì các bạn giữ tay từ 3 đến 5 giây để ngọn lửa nó cháy đều nếu mà các bạn ờ, nhắn là các bạn buông liền á nó sẽ tắt vì sao vì do cái mâm lửa nó lớn nên mà <clears throat> bề mặt mâm lửa nó lớn nên mà khi mà tay nhắn sử dụng bếp nướng á, mà tay nhắn mà buông tay <coughs> các bạn nhắn mà buông tay ra liền á nó sẽ tắt cho nên các bạn phải giữ từ 3 đến 5 giây thì đối với phần nút nhắn nè phần bếp nướng thì à, nhà nhà sản xuất bên Nhật á chỉ cho phép ta giảm từ ngọn lửa từ 10 xuống 8 thôi không như bếp nấu được bếp nấu ta giảm nhỏ được nè bếp nướng thì được phép, chỉ được phép giảm từ 10 từ 10 xuống 8 thôi đó là cái mặc định của nhà sản xuất bên Nhật thì giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cả ba bếp để thực hiện tính năng à, gió hỏi làm tắt lửa thì chỉ sau 5 đến 7 giây thôi cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động khóa ra lại còn một số nơi bán khác á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống chào hàm ý nước trào ra làm tắt lửa mà các bạn ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào ra đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp tự động phá ra và kèm theo tiếng bếp nè bếp bên trái nè bếp bên phải và bếp nướng công tắc à, đã tự động phá ra đây công tắc cả ba bếp vẫn còn đang mở còn đây là cảm biến chạm đáy nồi khi mà nó nhận được 250 độ á, bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra lại thì dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó mới phá tính năng thứ hai á, tôi sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt nè mô phỏng cho hai cái đáy nồi khi các bạn thử tính năng này nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á, nó dễ tản nhiệt nhiệt độ mà nó chỉ dao động từ 200 đến 200 rưỡi độ á, thì cho dù các bạn hưởng cái buổi bếp nó cũng sẽ không khóa thì ở cái chế độ nước căn nồi này nó cũng phụ thuộc vào đầu que cảm biến nếu mà cái đáy nồi các bạn á, nó bị lõm lên á, không tiếp xúc được đầu que cảm biến á, thì cho dù các bạn đang nấu ở nhiệt độ cao thì bếp nó cũng sẽ không khóa về phần bếp ga Nhật á, đánh lửa bằng IC bằng hai cục pin đại cho nên á, khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ tính lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam đây như pin con ó con hỏ nè bên này sử dụng cho bếp ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba là pin Maxell á ba loại pin này sử dụng cho bếp ga bếp ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả các loại pin này sử dụng cho bếp ga Nhật rất là kém nên các bạn hãy tránh ra còn để khắc phục về pin đó đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai cực pin đại bằng một viên pin sạc pin thì có cực âm và cực dương thì khi giao bếp tôi sẽ đánh dấu cộng và trừ tránh trường hợp gắn đảo cực làm bếp không hoạt động đi hai pin nữa là một cục sạc đi hai bên đó là một cục sạc nè có đoạn dây dài 3 mét Đây, bếp nấu bên phải là tự động ờ, giảm nho lửa nè vị trí cần ga ở vị trí lớn nhất nó đã có nhiệt độ rồi okay. 214 độ mà bếp bên ờ, phải đây bếp bên trái là 203 độ thì tùy mỗi điểm sẽ có nhiệt độ khác nhau nhưng mà cái ngọn lửa đã tự động giảm nè đối với tất cả các chồng bếp ga nào đi nhật á cái loại van phù hợp với nó <coughs> là loại van Nabilus 345m van này nó cho có lượng thức lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn <coughs> những bánh ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu hay là Nhật á thì các bạn nên cân nhắc vì tất cả là van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi van này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh bếp nấu bên trái đã tự động tắt <coughs> đây là bếp nấu bên phải nè nó đã tự động tắt lửa và phát ra bên trái cũng vậy sau chế độ là nước càng rồi, đây cả hai bếp công tắc đều đang mở đây giờ tôi sẽ ờ, lắp đi ờ, sạc cho các bạn cùng theo dõi pin thì chỉ có một cục thôi nên không đủ độ dài với hộp pin thì tôi gắn kèm theo một cái lò xo thì khi nhận biết về nhà các bạn móc lò xo vào cực dương của hộp pin cực dương <clears throat> cực dương là dấu cộng đây đầu còn lại của lò xo thì các bạn tiếp vào miếng ờ, thép trong hộp pin bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường còn để nhận biết pin nếu á các bạn có thể nghe theo nhịp tính lửa có biết nhịp tính lửa nhanh liên tục là bên đầy chậm dần là bên yếu và các bạn có thể theo dõi cái đèn ngay học pin nè khi bên yếu nó sẽ trắng đỏ lên đây, còn đây là cái đầu chờ sạc pin đây tôi đã nói sẵn khi hết pin các bạn cắm sạc vào thời gian sạc cái pin sạc này nó khoảng 18 tiếng nếu các bạn không có thời gian theo dõi á các bạn nhìn cái đèn trên đầu cục sạc nè đèn xanh là pin đầy đỏ là đang là pin vào một lần sạc á các bạn xài, <clears throat> xài được từ 2 đến 3 tháng tuổi thọ của pin đó khoảng 4 năm nên các bạn khỏi lo phải hai pin thì đối với dòng bếp này nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm theo ổ cắm hẹn giờ giúp chúng ta nấu nướng những ăn mà biết thời gian chính thực hiện được từ 1 đến 60 phút thì các bạn mượn vào à, cục nguồn ba bó <coughs> các bạn mượn vào cục sạc này cắm vào cắm ờ, hiện giờ rồi các bạn cắm vào ổ điện đây tôi sẽ thử hai phút này. khi sử dụng ổ cắm hẹn giờ các bạn phải lấy pin ra để sau khi hết thời gian trên ổ cắm hẹn giờ bếp nó mới tự động tắt lửa và phá ra lại nếu mà các bạn quên lấy pin ra thì sau khi hết thời gian trên ổ cắm hẹn giờ bếp nó cũng sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn điện cung cấp của pin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 còn các bạn xem YouTube trên TV á có thể tìm kiếm với từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để đón xem những video hữu bếp nội địa Nhật của chúng tôi hoặc các bạn đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video hữu bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem thì à, qua thực tế à, khảo sát khách hàng à, đã sử dụng bếp ga này, <coughs> nội địa Nhật trong 2 năm á thì cái tiền tiết tiết kiệm ga trong 2 năm nó có thể bằng cái tiền mua bếp ban đầu của các bạn cho nên à, rất là tiết kiệm ga bếp thì có nắp che chữ lửa bằng inox nè nắp che chữ lửa bằng inox á các bạn xài không sợ mục xét những loại nắp sắt những loại nắp sắt các bạn xài thời gian lâu á nó sẽ một, bị mục chân như thế này còn tác dụng của nắp che này á giúp ngọn lửa xè ra hoạt động đúng tính năng của nó đây. còn đây là nút ờ, gian xào đồ khô các bạn giữ 3 giây đây nó sẽ sáng đỏ lên thì cái đầu que cảm biến này nó sẽ tăng lên được 300 độ giúp cho gian xào à, nó sẽ lâu hơn thì thông thường á cảm biến này nó nhận được 250 độ là nó sẽ tự động tắt lửa và phá ra các bạn chọn vào chế độ 3 giây thì sẽ tăng được lên 300 độ đây sau khi à, hết thời gian cho nấu cắm hang giờ nè bếp ta à, tự động tắt lửa và phá ra công tắc thì vẫn còn đang mở thôi còn về khi nướng á, các bạn nên cho ít nước vào mâm hứng để hai nước bốc lên cũng liệt <clears throat> cũng làm mềm thực phẩm khi nướng nó không có bị khô và giúp ta cũng vậy à, dễ dễ à, dễ dễ dàng à, vệ sinh mâm hứng hơn bếp thì được bảo hành một năm nếu trong 10 ngày đầu bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua dưới bếp thì tôi cũng đã bọc lưới chống chuột và cũng che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chui vào cắn phá đất dây điện thì vừa rồi tôi cũng đã hướng hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video tiếp sau